hãy cùng tay chỉ lại gắn bó dài lâu bước 1 tuyển ai Xin chào các anh chị Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công việc tuyển dụng của một người quản lý kinh doanh Thưa các anh chị, Nói về công việc tuyển dụng, chúng ta sẽ bắt đầu theo quy trình như sau. Đầu tiên, đó là tuyển ai. Thứ hai, tuyển ở đâu. Thứ ba, tiếp cận như thế nào. Thứ tư, trình bày cơ hội nghề nghiệp. Và cuối cùng, đó là thu hút và thuyết phục ứng viên. Thưa các anh chị, trong ngành bảo hiểm nhân thọ có một câu nói như thế này. Không có danh sách đối tượng tư vấn bảo hiểm để tuyển dụng, tức là bạn không có tiền đồ. Cuộc sống luôn thay đổi Mỗi quản lý muốn thành công trong nghề cũng phải luôn luôn vận động và đi lên không ngừng. Điều này được hiểu như họ phải tự đứng và đi được bằng đôi chân của chính mình. Cấp quản lý của công ty Dai Chi Lai Việt Nam biết tuyển dụng tư vấn bảo hiểm cũng chưa thể đảm bảo bạn sẽ thành công. Tuy nhiên, không biết tuyển dụng tư vấn bảo hiểm, bất kể vì nguyên nhân gì, bạn nhất định sẽ thất bại. Nhiệm vụ trước tiên và mãi mãi của một người quản lý đó sẽ là tuyển dụng tư vấn bảo hiểm và cơ sở để tuyển dụng tư vấn bảo hiểm thành công bao gồm tạo thành thói quen tuyển dụng liên tục, đặt ra mục tiêu tuyển dụng rõ ràng, ứng dụng quy trình tuyển dụng có hiệu quả và đặt ra điều kiện tuyển dụng có hiệu quả. Thành công có nghĩa là biết bước đi đúng lúc. Muốn tuyển được người đi theo nghề bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, ta cần phải biết trước những giai đoạn khác nhau trong nghề tuyển dụng. Điều này sẽ làm giảm thiểu đi những động tác thừa và tiết kiệm được thời gian vốn rất quý báu của người tư vấn chúng ta. Không phải ai cũng làm được nghề này, do đó cần phải nhận biết nhanh chóng những dấu hiệu để loại trừ một trong số họ trước khi xúc tiến quá trình làm việc. Và sau đây, tôi sẽ giới thiệu đến với các anh chị các bước tuyển chọn ứng viên như sau. Đầu tiên thưa các anh chị, hãy lên cho mình một danh sách những ứng viên tiềm năng. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tiến hành tiếp cận khi các anh chị tiếp cận với những ứng viên tiềm năng sẽ có hai trường hợp sau đây xảy ra. Trường hợp đầu tiên, ứng viên không quan tâm. Các anh chị hãy lưu giữ, lưu trữ lại những hồ sơ này và thường xuyên giữ liên lạc. Trường hợp thứ hai, ứng viên có quan tâm. Những người quản lý hãy đánh giá. Nếu những ứng viên này không đạt theo yêu cầu, chúng ta sẽ loại. Trường hợp những ứng viên đạt theo yêu cầu, chúng ta sẽ tiến hành thu hút và bắt đầu trình bày về cơ hội nghề nghiệp. Vậy thì tiêu chuẩn chọn lựa ứng viên ở đây là gì thưa các anh chị? chọn đúng dễ chịu hơn là sửa sai. Không phải ai cũng thích hợp với nghề bảo hiểm nhân thọ. Do đó, sẽ có một số người mà thoạt nhìn gây cho chúng ta cảm giác rằng họ rất tiềm năng. Thế nhưng đặc trưng của nghề chúng ta đó là gì? Phải tự đứng được trên đôi chân của chính mình. Do đó, cần phải nghiêm khắc hơn với chính mình trong khi tuyển lựa. Không nên dựa vào cảm tính mà cần phải xây dựng được những tiêu chuẩn cụ thể. Có rất nhiều tiêu chuẩn về ứng viên tiềm năng bao gồm các thuộc tính sau đây thưa các anh chị ứng viên có sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với thách thức, độc lập và có tính kỷ luật, nhiệt tình, chịu khó, thái độ tích cực, có cá tính mạnh mẽ, tự tin trong giao tiếp, có tinh thần học hỏi, có động lực cá nhân, cứng rắn và sẵn sàng trả giá để thành công, quyết đoán trong công việc, chín chắn trong suy nghĩ, mong muốn khẳng định bản thân, vân vân. Và thưa các anh chị, nếu như chúng ta tìm được Ờ, một ứng viên với rất nhiều thuộc tính tốt như vậy và nhiều ưu điểm để thành công như vậy thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên, anh chị quản lý sẽ đưa ra những quyết định thu hút ứng viên vào nhóm của mình và để đơn giản nhất, khi lựa chọn ứng viên, anh chị hãy cố gắng trả lời 5 câu hỏi chính sau đây. Câu hỏi đầu tiên, dấu hiệu bất mãn của người này là gì? Cơ hội nghề nghiệp tư vấn bảo hiểm của Chi Life sẽ giải quyết vấn đề này của họ như thế nào? Câu hỏi thứ hai, bạn có thích người này hay không? bạn sẽ có mối quan hệ tốt với họ hay với họ chứ? Bạn hiện đang có mối quan hệ tốt với họ hay không? Câu hỏi thứ ba, người này có thị trường hay không? Họ có mối quan hệ rộng hay không? Và chúng ta có hình dung được một cách rõ ràng họ sẽ bán được nhiều hợp đồng trong những tháng đầu tiên hay không? Câu hỏi số 4 Người này có làm việc tốt, liên tục mà không cần có sự giám sát chặt chẽ hàng ngày hay không? Những người làm trong ngành kinh doanh của chúng ta không nhất thiết phải có tài nhiều năng lực mà họ thành công vì họ có ước muốn, có kỷ luật và nghị lực. Sự làm việc chăm chỉ ngay từ những ngày đầu tiên khi bước chân vào lĩnh vực này sẽ giúp cho họ thành công. Câu hỏi số 5. Chúng ta có thể đạt được cam kết trách nhiệm hay không? Hay nói một cách khác, người này có cam kết đầu tư sức lực và thời gian cần thiết để ở lại và gắn bó với tổ chức của chúng ta hay không? Hãy cố gắng xác định càng nhiều thông tin càng tốt và điều quan trọng nhất là tìm kiếm dấu hiệu bất mãn với công việc cũ của người đó. Khi đó, hãy chỉ ra xem những trở ngại này có thể giải quyết được như thế nào thông qua cơ hội nghề nghiệp, tư vấn bảo hiểm. Và ngoài ra, bạn cũng sẽ xác định chính xác hơn sự phù hợp giữa tư vấn bảo hiểm tiềm năng và bạn. Thông thường, các anh chị quản lý đi trước chia sẻ một số yếu tố sau đây cần có khi chúng ta thu hút ứng viên. Đầu tiên, đó là có mối quan hệ rộng. Thứ hai, mong muốn kiếm tiền. Thứ ba, tự tin trong giao tiếp nhanh nhẹn và hoạt bát. Thứ tư, có dấu hiệu bất mãn với công việc hiện tại. Và thứ năm, không thỏa mãn với nhu cầu hiện tại. Cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị thành công.